chào tất cả mọi người nhé đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé à, hôm nay thì uh, sẽ là có lẽ là sẽ ngày cuối cùng mà lắp cửa cho nhà em vàng hoàn thiện và mình công khai tài chính thì hiện tại thì mình đang có mặt ở dưới uh, à, trấn nông trường Liên Sơn thì mình cũng bảo em vàng à, hôm qua với là nhờ mà anh ấy được chở cái cánh cửa này lên à, mình uh, lắp ấy thì uh, hiện tại thợ đang bắt đầu hoàn thiện những cái khâu cuối cùng là là, là khoan cái ấy thì mình bắn phít vào ấy mọi người nhé đây là cánh cửa cái cửa sổ đây là phun sơn hoàn toàn hết rồi đây là cánh cửa chính hai cánh có khóa hết mọi người nhé sau khi mà anh em mình uh, nhận xong toàn bộ cửa ở dưới kia thì uh, trời đổ mưa rất là to luôn mọi người ạ đấy hiện tại thì uh, mình mới lên được trên bản lên trên bản rất là vất vả mà anh em chở đồ lên là cũng bị đổ đường nó còn rất là trơn luôn mọi người ngã mấy lần liền mình có mua một chút thức ăn lên để cho thợ và nhà em vàng này thì uh, trước mình có tính là làm cái nhà vệ sinh cho em nữa ấy. Nên mình mới chở thêm hai ba trăm viên gạch nữa Đấy, thưởng 300 nhưng mà do cái tiền không còn đủ còn xi si thì là vừa hết uh, cái số xi si mọi người nhé cái cát thì uh, ờ, thường hai, một khối rưỡi thôi đấy là mấy trăm viên gạch do điều kiện là là kinh phí rất là hạn hẹp và trên này vật liệu rất là đất đỏ nên là mình không thể làm nhà vệ sinh được với em hết thì hôm nay thì uh, đấy như mọi người là mình biết là đang sẽ vào lắp cửa nốt cho gia đình em hoàn thiện sau đó thì mình sẽ công khai toàn bộ tài chính và toàn chi tiết mua cái gì cái gì hết bao nhiêu để cho mọi người cùng biết vợ nhà không vợ à, đi kia rồi à đây à thế bỏ vợ về ờ, nấu ăn đi vâng, ăn cho anh em đi ờ. ờ, ờ để cho ấy uh, lắp nó cái cửa cho anh cái này thì à, mình có à, bảo là em trường là có gần nhà mình ấy, cạnh nhà mình em ấy chuyên gia nhôm kính này cửa ấy. Đấy, nên lắp cho không thì em cứ xem cái khung nào nó ở bên nào bên nào chuyển ừ. Để có bên nó nhỏ có bên nó to ấy. dễ làm Ui, cái dây này bỏ luôn đi kìa hả cái điện ok không ờ, nó có điện bật ờ, điện lên bảng ơi Thôi là tí à, mày đi mua cho anh hai cái bóng điện đi Ở dưới này nó bán không nhỉ? Có Ở dưới dưới dưới này này Nhá, đi mua, gửi tiền à, đi mua hai bóng điện Đấy Này thì à, mình cũng chia sẻ với mọi người luôn là đây Mình sẽ khoan Bắt vít Mình khoan để bắt vít rồi Anh em, anh em nhấc nhấc khổ vào với, nó vướng thôi mì sẽ xem nấu cơm nhá nấu cơm ờ, cho mọi người nhá để ăn cơm nhá còn ờ, cái cánh cửa bên nhà bếp này thì là em vàng sau này sẽ làm cái bằng ờ, gỗ mình mua cái hai bản lề này khoan lỗ xong ờ, không cái đấy là cửa buồng bên trong ờ em thử xem cho không em vừa cái này nó ở cửa phòng ngủ ấy ngủ, ngủ. do nhà em chưa có điện đấy con nấc nó còn không? Còn thấy ngứa cái mũi không? Cái mũi còn ngứa không? Không bị sao nữa đâu đúng không? Không ngứa nữa đâu đúng không? Ồ thế là hết rồi cháu mà hôm mình à, con của em vàng ấy mình đưa xuống ờ, bệnh viện để đi gắp à, cái con con con đỉa đấy con đỉa rừng đấy mình nay là, là là đã không còn nữa rồi để theo dõi nha nào ngứa bảo ban nhá. ngứa mũi là bảo ban mang đi ấy đấy đi khám đấy vậy là mình sẽ lắp cái cửa buồng ở trước cái đến cửa sổ là chính trong nhà do là điện nó ít bóng này nó yếu nên nó nó không sáng mình cho em vào đi mua bóng điện cứ nhẩn nha làm ăn dạ, chắc ăn mưa lên hai anh em trơn ngã mấy lần vào vâng, đường lên lên may là lên may là còn lên được đấy không thì chết rồi à, hai anh em ui rồi bánh xe nó mới đổ đi đổ về trường nó bảo những kiểu đi tập thể dục <laughs> nó lên đây lên đến, đây là lần đầu tiên đấy bác lát ra à, cho con à, cái cửa buồng nhá sau này là bố mẹ ngủ trong đấy chốt ngủ trong đấy là phòng khách rồi rất là rộng luôn em mình phòng nhà rất là rộng hôm đấy là mình đã quét một lớp xi ấy nước xi tinh đấy để mà cho nó chắc bền nên nhìn nó hơi long loang một chút thôi nhưng thực tế là rất là phẳng mịn và hôm nay thì lên xem này đúng là ngày mưa thì uh, to hôm đầu móng nhà em vả hai vợ chồng mưa to mà hôm uh, lắp cửa để hoàn thiện thế thì <laughs> lại mưa to mai là không rột mọi người ạ rất là kín luôn rột không mưa cũng rất là tại thời tiết vẫn đang đang mưa nhớ rồi sương mù kìa đúng là sương mù luôn không nhìn thấy gì luôn thì tí mấy anh em hỗ trợ khai những cửa vào thì mà em nói nhé đó. càng ngày càng mưa mọi người ạ đây bắt đầu sương nó xuống này hiện tại vẫn đang mưa nha mọi người đây vung nước này mưa cực luôn và mưa này thì uh, trước mình có bảo em vàng hai vợ chồng là đào cái rãnh thoát nước ở xung quanh nhà đây em có đào rồi để nó thoát nước nó không không bị ấy vào à, nhà ấy từng uh, căn nhà Đó. chỗ này là em sẽ để cái uh, ngô này đồ vật dụng để nó đỡ vướng này trong căn nhà có nhiều người thắc mắc bảo làm cái mái này ra nó cũng không tốt thì có người comment là làm mái này ra sau này giữa trời mưa này một người là phơi treo quần áo mình làm chỗ treo quần áo này hay là để em ấy ờ, thêu thùa đây này vợ chồng cũng rất là tốt mà cái hiên này nó rộng ra còn nếu bỏ cái hiên này ra thì nhìn nhà nó thoáng nó cao mọi người do là cái này nó, nó thấp thì nó bí ấy. thế là cũng rất là tiện Đấy, em có thể đổ đồ đây này sau này mình bảo dọn sạch đi để à, thóc lúa ở đây ôi rồi lợn nó đến này mưa nó muốn chú vào nhà luôn mọi người ạ mưa to rồi các cháu ơi nhờ rồi cống em rồi, ờ, to luôn Thối nước Những xối nước luôn mọi người nhá Đấy May là có cái hiên này đâm ra là vào mùa mưa thì Từ đây nó không hắt vào nhà nữa Đấy mọi người thấy không Cơn mưa Ngày đào móng cũng mưa To xong còn nắng Đến ngày à, mình lắp cánh cửa hoàn thiện thì mưa to Ở phía bên nhà bếp thì là em Mỹ đang nấu cơm vì bên trong này là do là cái buồng mà hai vợ chồng nó không có điện đấy tí nữa em vàng em mua bóng điện thì lắp vào thì ờ, quay người nhìn khá xong nhá ờ, xong một cái cánh cửa buồng nhá mọi người nhá cái chân này có phần gõ ra không kiện nó Hả? kiện nó thôi em chả liên quan gì đến ừ. cái ờ, này không liên quan cần phải gõ ừ. là cái khung của nó đấy không đỡ tôi bây giờ cánh cửa Đó, mọi người không đấy vào cái là chốt bên trong nhá đấy xong rồi nhá xong cửa rồi đấy mà mở thì thế nào con mà mở thế nào bố mày chốt trong này có lâu vào rồi bố mày không chốt trong này, thấy bố mẹ ngủ đấy rồi đấy cửa ngủ bảo này sau này có công lợn ờ, phải bù phải gọi răng lên quá hả sao bảo sau này có lợn mổ á liên ừ. hoan nhà mới á ừ. đấy bảo bảo là sau này em đi làm khoảng một tháng sau có tiền thì em ờ, mổ lợn liên hoan ờ, gọi anh giang ừ. em bảo vậy không biết là đi làm có không không biết được ừ. có thì mừng cho em đấy thôi ừ. mình cái bảng đó mình cũng ấy thôi giờ đây cái này là lắp cái cửa cửa sổ nha mọi người nhé Em đã xong một cánh cửa buồng rồi ừ. Nói chung là nếu mà có hệ thống điện ờ, trong nhà đầy đủ thì chắc chắn là rất là sáng ấy à không nhà hai vợ chồng nghèo là có lộc rồi mà đang xây thì chó mèo vào ngủ rồi mát còn của hàng xóm nữa trời mưa thì hiện lên một cái khung cảnh của nó là rất là tuyệt vời mọi người ạ vẫn đang mưa thôi nhưng mà mọi người phải nhìn đấy này cái đám mây lơ lửng ở những cái ờ, đỉnh núi ấy Đó thì rất là đẹp luôn Mình ừ. cái lớp nhôm hệ em ấy à, sẽ bắn ép vào đây mọi người để cho nó gọi là khít luôn nếu mà trên vùng cao này mọi người mà dùng cái loại à, nhôm à, kiểu kính ấy, nó bằng kính ấy thì rất dễ vỡ cháu rất là nghịch nên là mình làm cái sắt táp lô thì nó sẽ ấy hơn nó bền cháu có đập thế mà nó không không bị sao cả ngoài này chỉ để uh, ờ, thóc lúa gạo dạ. ngoài này còn uh, trong phòng ngủ là chỉ là ngủ khách là khách không liên quan không vướng có mà không sao đâu nó kiểu nó sứt cái mép tí thôi cánh làm sao được nó ở mép sát xong một uh, cái cửa sổ đầu tiên nha mọi người nhá cửa buồng cửa sổ đã xong rồi đây là mình đã chốt hết rồi đó chốt rồi đây, đây là lỗ mà đây này lỗ để chốt cửa sổ thì đóng vào thì chốt vào thì mình mở ra nó có chốt ở đây đấy vâng. còn lắp cái à, cái cửa sổ thứ hai cái thứ hai Hai người cùng quay lên tay nữa Mưa tạnh à? Mưa lúc tạnh giúp nhau cái này là cửa buồng này xong rồi. cửa xong hết rồi cửa chính nhá trên vùng cao này mọi người mà làm cái ờ, nhôm kính nhôm hệ kia thì ờ, xác định là vỡ hết cửa để các cháu nó rất là nghịch luôn khó giữ nên là dùng ờ, toàn bộ để sắt tắp lô này hiện tại bây giờ là hầu như ở trên dưới giang là người ta mọi người là những hộ gia đình bình thường dân dã nó cũng hay dùng cái cửa này vừa chắc chắn lại đổ mưa tiếp à sợ nhờ ô oh, nay không thành à ô oh, lại đổ mưa tiếp à rồi chết em rồi Thì mà cơn mưa lại kéo đến như này thì à, thật sự mọi người là về mình về thì nói chung là vất rồi có xe của Giang thì phải nói là xuống thì chắc là mình nghĩ là mắt nó ngã đoạn nào cũng không biết cái thời tiết như này ui rồi gió nó thổi này hát bao hát đấy gió mạnh luôn mai em vàng em làm được cái trái này ra đâm ra là nó đỡ đỡ hát vào nhà rồi mưa to rồi mì ạ mưa to được mùa rồi <laughs> mỉ cười mưa to được mùa rồi đó là làm cái này ra lớp tiện như là chắc là đào cái rãnh này thôi nó đào cái rãnh này thôi mình nhở đào cái rãnh này nó thoát nó chạy vào kia luôn có này nó này ấy vào nhà cái rãnh này đây là hai anh em ờ, mình rất là về khó khăn định tiết mưa này mình rất là to luôn mình ạ chết rồi khó thở rồi chúng nó là hết ốc nhá trường nhá đi mua là hơi xa đấy <laughs> đi mua là hơi xa đấy đường <laughs> nói chung là mình mua lên thì nói chung là cũng mua thừa đó mọi người để cả mũi khoan lúc trước là mình cũng để ờ, có nó nó dư nhớ trên này nó không có bán ấy. mình xuống dưới đấy là thì cũng sau này hai vợ chồng có giận nhau thì khó đập ra dạ. bây giờ giận nhau tức nhau sao cái lỗ trên lỗ dưới nó mới đó ờ, <clears throat> là một người nó rất là khó khăn người ở trên người ở dưới xem cái lỗ dưới lỗ trên nó khớp chưa à, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, sẽ bảo rồi người xem trên xem dưới người ờ, xem trên người xem dưới thôi à thôi ờ, ấy ờ, bố bố đi chú hơi cao một chút một dàn nó đi đó lâu nó còn mòn như nữa cái này ừ. đấy quá đẹp cánh kia nữa thôi nhóc vào nó anh em giúp nhóc vào nốt lật nốt người xem trên lỗ mình xem xem dưới anh xem cái dưới giữa ờ, cái lỗ ở dưới nó vào chưa con ở nhà nó chỉ khó rồi thì mới làm đó cái vỏ chú của bạn là lấy chú của bạn của bạn có vàng có vàng á lấy số à em không có số à không có số chồng à ôi, hay nhỉ vàng nhưng mà dùng số nào bây giờ nhiều số lắm ăn vàng à máy nó tăng rồi không không, không mở được đâu Thôi lấy số sáng sáng em đi chồng mà máy nó tăng nó không mở được đâu ừ à, chắc bỏ vợ rồi nhờ không thấy về giờ này chả Còn rồi bỏ mì ở nhà rồi đừng mang ra chữa đó. thêm một đứa nữa mình nhớ để để nốt đứa này là thôi thôi kế hoạch thôi nhờ mì nhờ không để nó đâu nha, ờ, để nốt đứa đang à, chữa chữa nữa thôi để <laughs> trứng thì thôi cả chết đấy Đấy, ờ, chứ thì thôi sau này lấy tiền đâu mà mà nuôi con cái nó trưởng thành nữa có nhà cứ để bạn đành nhà ừ. thôi à. trước là có đứa này là đứa trung vàng cũng nghỉ rồi cái này rồi rồi đứa thứ hai còn hai đứa của chồng trước của nghỉ nữa hai đứa vừa trước của vàng nữa rồi thành bảy người đấy đua đâu tổng ngân nhà đấy. còn bên tư nữa không? Không phải ở dưới, dạ. ở dưới này nó ở dưới nó bị như thế đợi bảo nghi mua bảo mua hai bóng đèn mà mãi vẫn chưa về mọi người ạ lắp xong hết rồi đây cả cửa chính nha mọi người nhé Đó. cả chính cả cửa sổ phụ để mà mua cái bóng điện về ba cái thắp vào cho nó sáng anh móc vào đây em ấy đút đút vào móc để cho mọi người cùng xem cửa đó phẳng lì luôn nhá đẹp luôn nhá mọi người nhá đấy rồi anh mở ra em với mở ra cứ mở ra bình thường móc khóa đấy à, mở móc bấm vào đấy cho em bấm cái khóa bấm cái khóa này vào này kính kinh ấy. bấm nó vào nó nó rơi bây giờ mình à, ấy cho em cái bảng điện Đấy, cái cầu dao đây thôi Còn chắc ở góc kia như em nói một tường Này cửa sổ xong hết rồi Mình, Ok hết rồi nói chung là đã ấy rồi toàn bộ cửa là hôm nay mình đã hoàn thiện cho em ấy là khâu cuối cùng chỉ cần lắp bóng điện tí nữa cho em một cái vài cái bóng điện trong buồng ngủ rồi. đấy với lại là phòng à, gian khách một cái này dưới bếp với lại phòng bên này một cái nó sáng căn nhà nhìn nó rõ hơn lúc này bây giờ nó rất là tối ấy. mình không ghi hình mọi người không thể nhìn thấy rõ được đây cửa buồng ngủ của hai vợ chồng chốt thì nằm bằng trong đó khi vào ngủ rất là chốt trong còn chưa có bóng điện chốt này hôm nay là đi uh, làm đường làm nương làm ruộng thì nó khóa lắm nói chung là gấp đâu là nhôm kia thì nó đẹp đẹp nhưng mà trên vùng cao này thì càng ngày mai vỡ phân một luôn trẻ con phình phình nó cứ đấy anh giữ giữ hồi em cái bảng để nó bắn đây này. giữ thoải mái tay lên cái dây điện đây không sao ừ. điện này. Ừ. cho một cái ấy vào đây nữa mình bán con rồi nó đường điện nó lắp vào trong điện. thấp thì nguy hiểm các cháu cháu nhỏ nghịch điện giật Thank you. cháu nhỏ là phình phình ngay lắp trong cánh cửa là phình phình ngay mạnh vào kia à, đang chạy chạy các cháu đua đùa nhau gọn hơn chút nữa thì mình sẽ lắp hệ thống điện trong à, buồng ngủ này phòng khách Lại bên này nữa thì rất là sáng con đây à vàng mới giúp đỡ đấy Xin chào tất cả mọi người nhé à, Xin chào tất cả mọi người à, Chào à, Ôi, à, vừa nãy thì à, <coughs> Giang cũng đã nhờ thợ là lên lắp cánh cửa chính này, cửa phụ và cửa sổ Đấy thì à, bây giờ thì à, mình sẽ công khai lại tài chính cho tất cả mọi người cùng xem là căn nhà của em Vàng và em Bỉ là hết bao nhiêu tiền và đọc lại cái danh sách mạnh thường quân để cho tất cả mọi người cùng nắm rõ nhé thì à, đầu tiên thì giang sẽ đọc cái à, danh sách mạnh thường quân thì đầu tiên là giang nhận được là của chị thu lê là ở bên uh, na uy là chị có gửi hai lần là tổng 700 đô nhận giang nhận được là 16 triệu 100 ngàn đồng sau đó thì của chị Mai Ngọc ở bên Đức là 15 triệu đồng ba là cô Lan ở trong Đà Lạt là tổng hạn nhận hai lần là 5 triệu đồng và bốn là của anh giấu tên ở Thái Bình là một triệu đồng à, ờ, 5 là chị Linh ở bên USA là 500 ngàn đồng à, ờ, 6 là cô Thái ở Hà Đông là 1 triệu đồng và một chị giấu tên ở Quảng Ninh là 500 ngàn đồng 8 là cô Quế ở bên USA là 200 đô 4 triệu rưỡi ngày hôm đó Giang nhận được tùy theo số đô mà nó lên xuống mọi người ạ 9 là cô Tiệp Trang ở Quảng Ninh là 600 ngàn đồng 10 là chị Lợi ở Thái Nguyên là 300 ngàn đồng 11 là chú giấu tên ở Quảng Ninh giáo viên nghỉ hưu là 2 triệu đồng 12 là anh David Nguyễn ở bên USA là 2 triệu đồng 13 là chú giấu tên ở Quảng Ninh là 1 triệu đồng 14 là chị Mến nhóm của chị Mến ở bên Canada là 3 triệu 642 ngàn đồng 15 là chị Ngô Thị Hiền ở Long Khánh Đồng Nai là 1 triệu đồng 16 là cô giấu tên cũng là ở Na Uy ấy cô gửi thêm là 10 triệu 500 ngàn đồng 17 là gia đình Ngô Family là 4 triệu 600 ngàn đồng gia đình anh chị à, Ngô Family đó 18 là chú Nguyễn Đức Bảng ở Gia Lâm Hà Nội là 500 ngàn đồng nhưng mà chú đợt trước là mua gạo rồi mọi người nhá cả đúng hôm nay vâng. mua gạo đấy vâng, mua gạo bảng đấy dạ vâng mua gạo là 700 uh, gạo đấy ừ. 19 là cô Nguyễn Thanh Huy ở An Giang là 1 triệu đồng và tiếp tục là cô Na Uy giấu tên thì à, cô ấy vận chuyển tiền cước ờ, trước mà Giang nói nó hơi đắt đỏ một chút thì cô gửi thêm là 12 triệu 260 ngàn đồng cô giấu tên Na Uy mọi người nhé đấy bắt đầu 21 là anh Nhâm chị Sinh ở Hà Nội là 2 triệu đồng tiếp là anh à, David Nguyễn này gửi thêm là 5 triệu 660 ngàn đồng nữa đó và tiếp tục là chị Linh Đỗ là 2 triệu 300 ngàn đồng là gửi thêm tiếp cho gia đình ấy mọi người nhé và tiếp theo là 23 là anh Đông ở bên USA là 2 triệu 300 ngàn đồng là 100 đô đấy cô giấu tên thì là về 12 triệu 260 à, ngàn đồng ấy thì mọi người biết rồi thì tổng số tiền mình nhận được tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đấy là 95 triệu 026 ngàn đồng đấy mọi người nhé thì bây giờ tiền à, vật liệu thì à, mình mua đây thì mình sẽ quay kỹ cho mọi người cùng xem đấy luôn là ấy là em em về đây quay cho mọi người cùng xem luôn đây đây rồi mọi người cùng xem nhé đây là tất cả mọi người là chi phí này mua của nhà em vàng nhé thì à, Giang cũng à, đọc qua luôn tiền gạch này một vạn hai nghìn viên này nhân với giá 16 nghìn một viên lên đây là 1 triệu hai trăm ngàn đồng xi măng là 8 tấn là một triệu tám thôi mình có xin được đúng là 2 triệu mình xin giảm bớt đi ấy là còn một triệu tám lên đến đây này là 14 triệu 400 ngàn đồng cát là 22 khối nhân với giá 650 là 14 triệu 300 ngàn đồng nhưng mà thiếu cát hôm nay mình mua ở đây mình ghi ở đây này còn thêm cát ở đây nữa một khối nữa cơ thêm một khối cát đây mọi người này đó đây sỏi là 3 khối nhân với giá 750 ngàn một khối là 2 triệu 250 sắt này phi 12 này bằng 11 cây nhân giá 175 nghìn là 1 triệu 925 ngàn phi 10 là 9 cây nhân giá 110.000 một cây là 990k. Sát 6 này 19 cân này 342.000 đồng là nhân với giá 19 kg đấy. 2 kg thép buộc hôm đấy là mình cũng là cái anh chở là anh Phương ấy trở lên là anh mua giúp là anh bảo báo giá là như vậy. Là hết ờ, uh, 60.000 đồng. tết nước này, một khối rưỡi này là 2 triệu 200 ngàn đồng ống cút cộng keo khóa đồng cửa mà hôm giang mua lên đấy là đấy lần đầu tiên là hết 500k này ống thép mạ kẽm đòn tay 20 cây nhân giá 250 một cây là 5 triệu tấm lợp là 110 tấm nhân giá 5 năm là 6 triệu 050 đấy, ốc bắn mái 3,5 kg cộng với là 1 kg và sắt ờ, đây là, là cái đấy là ăn vít là vít 10 mọi người nhá đây là vít 12 bằng 4 kg này tổng số tiền hôm đấy là mình mua là 250 ngàn đồng này thêm một khối cát này không nói này mọi người nhá ổ khóa này 40k này hôm nay mình mua vào này hai bóng điện hôm mua vào nhé bảng nhá đấy cửa chính này cộng cửa sổ cộng buồng này nhân giá là một mét vuông là 750 nghìn một mét vuông là tổng hết là 5 triệu 200 ngàn đồng tiền công thợ là 70 mét phẩy 01 mét vuông nhân giá 500.000 đồng quấn thẳng là 36 triệu hôm mà Giang đã giả trước video trước rồi còn mũi khoan đây mình mua 40 mũi khoan vít này ốc nở và cùng ờ, đứa em mình lên lắp nốt là 130k còn tiền thức ăn mình mua lên thì là mình ờ, giúp gia đình thôi cái tổng ờ, cái tổng mua vật liệu mọi người này là 73 triệu 587 ngàn đồng nguyên tiền vật liệu để làm căn nhà do cái vật liệu nó khá là đắt mọi người ạ nếu ở chỗ Giang thì một khối cát nó chỉ là hai trăm mấy thôi đến tận nhà nhưng mà lên trên này nó gấp 3 lần sáu trăm rưỡi rồi là một tấn xi nó bao nhiêu tiền chú Giang nhìn một tấn là một triệu ba lên rất là đắt là cái gạch này rất là đắt luôn mọi người và lên đây là một nghìn sáu là mình đã giảm giá này xin ờ, anh ấy giảm giá để bớt cho gia đình khó khăn đấy đây tiền công thợ là 36 triệu này để cốc lại toàn bộ căn ờ, nhà em vải à, toàn bộ từ lúc làm đến hiện tại bây giờ cả công thợ là 109 triệu 587.000 đồng Thế với tổng số tiền mình nhận được ở bên này là các mạnh thường quân là 95 triệu 026 ngàn đồng mọi người nhé Thế thì về à, trường nhân thử với anh này là nó âm của bao nhiêu tiền nhé. cái máy đây cái điện thoại cái điện thoại cái điện thoại của em ấy là ừ, em cộng lại trừ đi 95 à, triệu này 109 triệu 109 triệu 587 ngàn đồng không chín tám tám bảy tám tám bảy trừ đi 95 triệu 9 5 0 0 0 bằng âm 14 triệu 887 nghìn Đấy, nhà em nó cộng là âm 14 triệu mình bù vào cho gia đình nhé mọi người nhé Đây là 14 triệu 887 ngàn đồng Thế thì hôm trước mà Giang có lên đây thì à, thật sự là bản thân Giang cũng đã chia sẻ mọi người ấy. Cái lần đầu tiên mà lên mình nhận số tiền nó nhỏ nhỏ thì mọi người là gia đình nhà em vảng do là là em ấy còn à, rất là nhiều cháu ấy bốn năm cháu rất là đông luôn đâm ra là mọi người cứ bảo Giang xây đi sau này có người ủng hộ sao cũng được ấy thì trong quá trình Giang làm căn nhà thì Giang cũng kêu gọi rất là nhiều nhưng mà đến khi Giang chỉ nhận thêm được một số ủng hộ của anh David Nguyễn này của anh Đông này là của cô giấu tên thế là ở đây là mình do là mình gạch ở đây là hôm nay cô ấy đọc tên nhưng mà cô đòi giấu tên thì mình <laughs> lại ghi nó hơi nhòe một chút có gì để lên màn hình mình sẽ ghi lại toàn bộ cho mọi người cùng xem chứ thực tế là mình không ăn chặn tiền của người nghèo đâu mọi người nhé và trả tiền vật liệu thì vả cũng biết được đúng không dạ. lấy lên bao nhiêu anh giả tiền trong quang là bao nhiêu tiền một khối một khối cát đấy dạ. anh giả tiền mặt ngày hôm đấy luôn nên là do cái tiền vật liệu nó khá là đắt nên là mình nhận được số tiền như này sau này ra cũng bảo là nếu mà trong quá trình mình kêu gọi giúp nhà ăn vàng ấy mà gia đình không đủ tiền thì mình sẽ bỏ tiền cá nhân ra để ủng hộ cho gia đình để giúp gia đình như giang nói là nếu có thể thì mình hãy giúp đỡ người khác nếu không thể thì mình cũng đừng làm hại ai ấy nên là mong ờ, tất cả mọi người là quý khán giả trên kênh của sa trường giang cũng đừng trách vợ chồng những cái này cái kia cả đòi hỏi nó cũng tùy theo số lượng tiền mình nhận được ấy thì qua đây thì giang cũng ờ, xin thông báo với mọi người nhé là mình âm hết là 14 triệu 887 là mình cũng đã gửi hết rồi thì cái tiền là tiền cá nhân là anh cho gia đình nhé dạ. đấy anh giả cho gia đình là 14 triệu đấy còn cái tiền đấy là của các mạnh thường quân là xong hết rồi dạ vâng. ừ. cảm ơn uh, các uh, cô ở Canada ở Hà Nội bây giờ thì bạn uh, ờ, quá nghèo bây giờ bạn vẫn cảm ơn các uh, ở uh, Canada hay Hà Nội ở trong đó bạn bây giờ bạn vẫn không học cũng không biết nhiều thì bây giờ bố mẹ nuôi bố mẹ cũng không giúp được bây giờ thì cắt uh, uh, bố bây giờ gọi bố gọi mẹ thôi Vàng thì có bố mẹ bây giờ thì ở đâu Vàng cũng uh, cảm ơn các mẹ các bố bây giờ thì cảm ơn Vàng vẫn làm được vẫn giúp ví dụ như bố mẹ giúp được một căn nhà cho Vàng ở rồi bố mẹ nuôi là bây giờ mẹ thì mất từ Vàng uh, sinh ra rồi đấy mất từ Vàng sinh ra rồi bây giờ thì không có anh em nào giúp không có uh, bố nào giúp thế thì bây giờ cảm ơn các chị các cô hơn nhiều làm được cái nhà cho bạn ạ ờ, à, thì vọng nó sẽ cảm ơn hơn nhiều nhá các uh, bác hay các uh, mẹ hay các cô bây giờ thì bạn chỉ nhận là uh, cắt uh, làm được cam nhà cho bạn rồi thì bạn uh, xin cảm ơn hơn nhiều là, là bố mẹ uh, giúp được là cảm ơn nhiều này cả Canada hay ở Hà Nội hay ở đâu thì bây giờ cháu cảm ơn uh, nhiều hơn nhiều nhá chúc sức khỏe mọi người vâng chúc sức khỏe mọi người uh, vạn cận tài cái gì uh, là ăn phát tài uh, làm đâu cũng làm được đi ở đâu cũng đi được cảm ơn hơn nhiều nhá vạn cảm ơn vợ nói gì không vàng nói gì không nó nói vào camera cho mọi người cảm ơn mọi người không mọi người gửi tiền cho tới đây mình làm ấy Còn nói tiếng kinh nói cũng được mà chồng phát biểu rồi nói chung là qua đây thì uh, qua lời phát biểu của em Vả hôm nay thì à, mình hoàn thiện căn nhà thì bàn giao cho hai vợ chồng cái chìa khóa là cầm cho nhá vâng ờ, mình cầm rồi mới cái chìa khóa đi lại thì đóng cửa lại vâng. còn cái cửa kia thì à, em Vả là sau sẽ làm sau vâng. thì thật sự qua đây thì à, Giang cũng à, thay mặt gia đình em Vả qua lời phát biểu em Vả em rất là xúc động em rất là muốn khóc bản thân Giang cũng vậy thôi chưa được, được căn nhà như này này là vẫn rất là tuyệt vời không những nhờ công của tất cả quý cô bác anh chị quân trong và ngoài nước mà còn rất là nhiều khán giả đã luôn theo dõi kênh của Giang đã luôn đồng hành với bà con nghèo trên này và qua đây thì Giang cũng muốn gửi một cái lời tri ân sâu sắc nhất tới à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân cũng như là quý tính khán giả trên kênh của Giang Giang một lời chúc tốt đẹp nhất hạnh phúc an khang thịnh vượng và vâng. mong rằng trong thời gian tới thì à, mọi người tiếp tục đồng hành với Giang đi giúp những hoàn cảnh khó khăn những bà con ở trên vùng cao và bây giờ thì mình cũng à, phải về thì, à, xin chào tạm biệt trước khi mình về thì mình sẽ quay qua lại toàn bộ căn nhà nhà em vàng đã hoàn thiện xong để cho mọi người cùng xem nhé xin chào nhỉ vâng chào người đi chào mọi người nhá ở sau đây thì em vàng sẽ đưa một người đi xem toàn bộ lại Căn nhà em vàng đã hoàn thiện Mình cũng bàn giao cho em vàng Bây giờ vàng dẫn uh, mọi người đi uh, cùng xem luôn vâng. Trước tiên thì uh, vàng sẽ dẫn đến cái cửa nhà chính này Đó Bật điện lên, có điện chưa bật điện lên đi Cho nó sáng Toàn bộ bật điện lên Có được đúng không? Thì đây là Vàng giới thiệu căn nhà đây là đây là cửa chính này như nào giới thiệu cho mọi người đi Bây giờ cái cửa chính Đây là hai cái cửa xem đóng vào như nào đóng vào như nào có được chưa đóng vào xem nó có khít không cho mọi người xem luôn nó, nó có vướng không đấy cả trong và ngoài đóng một cánh trước rồi rồi mở ra đấy được chưa vâng rồi rồi để xem cái vào trong bên trong căn nhà nhá vâng. và cửa sổ luôn cho mọi người cùng xem vâng. điện có sáng rồi đấy cả cửa buồng đây cửa buồng xem đóng vào kít chưa cho mọi người xem vâng. đấy rồi mở ra rồi. Ở trong này chưa có giường đây cửa sổ chốt mở có chốt cửa sổ nào chốt chốt đâu cũng chưa biết sử dụng à, à. biết rồi à, ok cửa sổ đây bây giờ mua hết rồi à. Vâng, được à, cái chốt này đóng vào thử xem nào có đúng chưa đúng xem, luôn đấy đúng. Đấy, hai vợ chồng đi ngủ chốt rồi nhá vâng. rồi ở ra phòng khách thì bạn giới thiệu cho mọi người thế nào khách đây cái bàn thờ đây bằng thờ thờ của bố mẹ bố mẹ là vâng, à, ông bà cái này là thờ thờ ờ, cái gì thờ trăm phần lớp phải có cam ờ, cái này là ví dụ như cái này là nghề cái này là phố à, à, phải có như thế à được à. là đồng bào phong tục của đồng bào hâm mông mình nhớ phải có này mọi người sau này em vả sẽ bỏ cái gỗ này sau để vì là em mới dán ngày xưa là đây là mà hâm mông mọi người biết rồi à? ở bên này là ống điện là lắp hết rồi và sang bên này nữa ờ à, mở cửa sổ này ờ, được rồi Đấy, được chưa? Ngon nghè chưa? Ngon, ngon này rồi Đấy, không mắc gì đúng không? Bên này thì ờ, phòng khách là cũng lắp một bóng là ba bóng nhá Đấy, mình mua hai bóng điện Còn bên nhà bếp này thì em vả sau này em bảo Đấy em sẽ mua bóng sau Về chỗ này thì em vả cũng bảo sau này là xây là xây cho mọi người Không biết chập trần điện sao nhỉ? kiểu trường rồi Thế sau này nếu em ờ, ví dụ con cái mình lớn lên ấy dạ. nó mới ở riêng thì em xây ngăn ra đây dạ. làm cái buồng như hệt như bên kia dạ. ok đấy sau này bảo giới thiệu cho mọi người là căn nhà bếp à, nhà bếp thì bây giờ thì anh Giang à, vẫn làm được đấy vẫn đồ cái này anh Giang à, thiết kế là được đấy, được, chưa vâng, okay luôn. vâng cái luôn đó. Điều gì đấy, sau này là kiếm tiền ra làm cái trạm đây tiền à, khi nào ừ còn cái vòi nước này là chỗ này rửa nước này thì rửa rửa rau vì à, làm nỏ kia thì được. vắt nữa cho mọi người xem là nước chảy chưa đấy rất là sạch đây đấy nó vâng cái cửa này thì à, sau này vàng ấy à, lắp cửa gỗ nhá vâng à, sẽ đi à... hoàn hết rồi nhá vâng sẽ đi uh, kiến pơ mua về làm ừ. cho cửa đẹp đấy cửa vâng. đẹp vâng. mình khoan sẵn cho em vàng thì gọi là lấy bản lên đó đóng hàng bếp bên này là tét nước này tét nước của anh Giang kế đấy anh làm. Giang tự làm vâng. anh Giang tự làm cái này làm được rồi à, ok cái này thì ok bên đấy bên bên này đầu hồi thì vàng cũng cắt hết gỗ rồi vâng. không bị rột rồi nữa đây cũng cắt hết rồi cắt hết. đấy mọi người là trước khi hoàn thiện thì mình bảo em vàng cắt còn cái viên gạch ngày hôm nào vàng là phải ờ, xếp gọn rồi nhá vâng xếp gọn à, ừ. hôm nay thì cho nó dọn gàng sạch sẽ củi này cũng mang vào cái vị à. trí đây đi vâng quỷ mang hết à, ừ, gạch thừa này là sau này à, có tiền là xây nhà vệ sinh vâng xây nhà vệ sinh với nhà tá đây mọi người tất cả nhá nhà này là anh giam ừ. à, làm làm được anh giam thiết kế ừ. vẫn được sau này đào rãnh thoát nước này toàn bộ thì vàng à, sẽ đi không có cái gì à. nhưng mà vàng sẽ đào một cái thiết kế vào Rồi. nước chảy đi bên này ok Rồi. Vâng. Rồi ờ, có lẽ là tạm biệt mọi người thôi, nhà về nha anh cũng phải về đây. tạm biệt uh, mọi người cắt uh, ờ, mẹ hay cắt uh, bố nha. Bây giờ thì gọi mẹ gọi bố thôi, làm ừ. được căn nhà bạn ở thì là bây giờ bạn bố mẹ. vẫn gọi là mẹ bố. Ừ. Về tất cả uh, xin uh, chào mọi người tất cả, tạm biệt. Uh, cảm ơn uh, các mẹ hay các bố. Ừ. Bây giờ ừ. thì mẹ thì mất từ lâu rồi. Ừ. Còn bố bố thì coi như là bố nghèo có bố không giúp được thì ừ. bây giờ thì các uh, ờ, chị uh, camera nói là mẹ hay bố giúp được bạn một căn nhà thì bây giờ thì bạn là vẫn cảm ơn ờ, nhiều với ừ. cảm ơn em Giang Ừ, vâng, Giang không vâng, phải cảm ơn anh đâu không cảm vâng phải cô. cảm ơn anh Giang uh, quá là ví dụ như anh Giang quá giúp được bạn ừ. bây giờ vẫn cảm ơn hết uh, cả uh, ừ. cả người hết nhé ừ. Hôm nào mà vào Đà Nẵng thì uh, có thể uh, anh vào đấy chơi hoặc là anh sẽ liên lạc nhá. Vâng, Số vâng. điện thoại nhá, anh sẽ vâng. điện cho em. Vâng vâng. Ờ rồi, anh về đây. Vâng. Ờ rồi, ok. Vâng. Anh, anh bàn giao rồi nhá. Vâng. Đấy, thì hôm nay thì uh, Giang bàn giao lại cho em vàng và công khai tài chính toàn bộ căn nhà em vàng để cho mọi người cùng nắm rõ và hiểu. Đấy cái này cất đi nhá. Vâng, cái này cất. Cất đi sau này ấy uh, dùng. Vâng vâng. Ừ, cái ông này. À, chắc có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay thôi Ờ, Giang xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối xem đô thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình người thân Đấy. Ờ, các chị nào mà chưa đăng ký kênh của Giang thì ờ, cho Giang một cái đăng ký, một cái chia sẻ và nhớ ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất sau khi mà Giang đăng tải lên kênh của mình. Uh, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.